là em bên anh đã mong dừng lại nhìn vào em anh hãy nói sự lặng im thấy câu trả lời khi anh đi trời đất kia như cũng quay mà anh đã cầm anh đã nào biết em không về biết mùa về đâu em không